lời cảnh tỉnh khi con người suy đồi và dâm loạn chỉ có thể bị diệt vong lập tức mặt đất rung chuyển và nước toát ra bầu trời thì rực lên ánh sáng đỏ khủng khiếp sau lưng họ đất nước xa kêu ầm ầm như tiếng sấm động đồng bằng phình lên xẹp xuống nhấp nhô như mặt biển lửa và diêm sinh từ trời tuôn xuống và biển mặn sôi lên sùng sùng. Các tòa nhà rung chuyển, vỡ tung thành từng mảnh. Mặt đất sụp xuống, tro nóng và lửa làm lóa mắt. Diêm sinh bay đầy và các luồng nước sôi bắn tung lên rồi rơi xuống như mưa trên Sodom và Gomorrah và các thành láng giềng trong đồng bằng đó khiến mọi sinh linh đang sống và đang tăng trưởng đều bị hủy diệt. Trên bình nguyên của biển muối không có gì còn lại mà không bị hủy hoại. Phát hiện thành phố tội lỗi Câu chuyện thành phố Sodom và Gomorrah bị Thiên Chúa giáng lửa trời tiêu diệt chỉ trong một đêm đã trở thành lời cảnh tỉnh cho thế nhân đời sau. Khi con người sỉ nhục và phí bán thần Phật, sống hung ác và dâm loạn đánh mất các tiêu chuẩn đạo đức thì nhất định sẽ bị hủy diệt và đào thải. Mặc dù đã có rất nhiều các tài liệu tôn giáo giảng nói về sự kiện lịch sử này, tuy nhiên ngày nay nhiều người vẫn cho rằng đây chẳng qua chỉ là một câu chuyện thần thoại mê tín hù dọa những kẻ dốt nát. Tuy nhiên vào tháng 10 năm 2015, các nhà nghiên cứu khảo cổ trong một chuyến thám hiểm đã vô tình tìm thấy thành phố dâm loạn Sodom từng được nhắc đến trong Kinh Thánh. Cụ thể, tại khu vực Tahanan của Jordan, người ta phát hiện một di chỉ khảo cổ. So sánh về vị trí địa lý, những đồ dùng còn sót lại, thời gian đều ăn khớp với mô tả về Sodom trong Kinh Thánh. Các khám phá khảo cổ cho thấy di chỉ đã được giữ nguyên hiện trạng, được bao phủ một lớp bụi dày. Tại đây, người ta tìm thấy nhiều viên lưu hình bị đốt cháy hàm lượng lưu huỳnh của đá lưu huỳnh do địa nhiệt sinh ra chỉ khoảng 30 đến 40%, nhưng hàm lượng trong đá lưu huỳnh tại đây lên tới 96 đến 98%, sẽ sinh ra nhiệt độ cực cao khi bị bốc cháy. Với mức nhiệt này, có thể khiến con người, gia súc và cả thành phố trong nháy mắt biến thành tro bụi. Dù thế nào đi nữa, cách đây 3.700 năm, hai thành phố đã bị phá hủy bởi một thế lực siêu nhiên các nhà khoa học cho rằng có thể có một thiên thạch đã rơi xuống thành phố này. Điều đó tương hợp với việc dán lửa trời đốt thành được ghi chép trong Kinh Thánh. Đáng lẽ thành Sodom sẽ không bị hủy diệt. Theo những gì Kinh Thánh ghi lại, tội lỗi của Sodom và Gomorrah là vô cùng nghiêm trọng. Khi biết tin Thiên Chúa muốn hủy diệt thành phố, Abraham, tố phụ của người Do Thái và người Ả Rập, đã khẩn cầu Ngài sáu lần. Ông cầu xin nếu trong thành có 50 người công chính, xin Chúa thương tình tha cho nơi này. Chúa đã từ bi chấp nhận. Sau đó con số giảm xuống 45 người, 40 người, 30 người, 20 người, thậm chí nếu thành phố chỉ cần có 10 người công chính, Chúa vẫn đồng ý sẽ không phá hủy nơi đây. Vậy là Thiên Chúa cử hai đặc sứ đến để tận mắt chứng kiến những con người trong thành Sodom. Vào buổi tối, Lọt cháu trai Abraham sống tại Sodom đang ngồi ở cổng thành thì hai vị này xuất hiện trong hình hài của con người. Clark hiểu cách dân thành Sodom thường đối xử với người lạ. Họ sẽ trêu cợt, tỏ vẻ dữ dằn và làm hại một cách tàn bạo. Lót thì khác, ông cúi sạp mình xuống đất mời những vị khách về nhà nghỉ ngơi. Lót rất lịch sự và hiếu khách, chuẩn bị đồ ăn vô cùng chu đáo cho hai người này. Nhưng tin đồn về hai vị khách của Lót đã lan khắp thành. Dân chúng Sodom muốn tìm thú vui bằng cách hành hạ hai người lạ đó. Họ đến nhà Lót và đập cửa. Những người tới nhà ông đêm nay đâu rồi? Hãy mang họ ra đây cho chúng ta. Lót đi ra và cầu xin. Các anh em xin đừng làm điều ác, cầu xin mọi người đừng làm hại họ. Người Sodom nguyền rủa, mau tránh ra một bên, ngươi cũng là dân là ở đây, Vậy mà ngươi khoa chân múa tay với chúng ta Chẳng lẽ muốn xét xử làm quan sao Nếu ngươi không tránh qua một bên Chúng ta sẽ đối xử với ngươi còn tệ hại hơn Với những người kia Đúng lúc người Sodom đạp cửa xông vào Hai vị khách liền kéo lót vào nhà Đồng thời khiến những người bên ngoài bị quán gà, hoa mắt Sờ tới sờ lui cũng không thấy cánh cửa nhà lót Cuối cùng đành tản đi Hai đặc sứ từ trời đã tận mắt thấy lót là người ngay chính và rõ ràng là chẳng thể tìm được chín người còn lại trong thành này. Họ hiện nguyên hình và nói với Lót, người còn ai khác trong gia đình ở thành này không? Các con trai, con gái con rể hoặc bất cứ ai khác. Nếu có, người hãy mang họ đi khỏi Sodom vì nơi này sắp bị hủy diệt. Ở thành này mọi người đều độc dữ và chính Chúa đã sai chúng ta tới đây hủy diệt nó. Hai con rể của Lót một mực không tin cho rằng ông nói chuyện giật gân. Họ cười nhạo, cũng chẳng buồn nhúc nhích người. Đặc sứ thúc giục lót nhanh chóng đưa gia đình rời đi. Trên đường đi họ dặn, hãy từ bỏ mọi thứ, đừng lưu luyến, hãy chạy tới chỗ nào đất cao đừng nhìn lại. Trong lúc chạy, vợ lót dừng lại, quay đầu ngoái nhìn một lúc quá lâu. Ngay chỗ bà đứng là thung lũng của biển muối. Bà đã bị nhấn chìm dưới nước đang sôi, ngập người trong gầm trời bốc lửa và hóa thành một cục muối. Sau khi họ trốn thoát, Sodom và Gomorrah đã bốc cháy, toàn bộ đồng bằng cùng tất cả con người, gia súc và thảm thực vật trong nháy mắt bị lửa trời thiêu đốt. Ngày nay, hai thành phố này đã trở thành tro bụi, được tìm thấy gần biển chết. Những cột muối kiên cố vẫn còn tồn tại. Người Sodom đã từng được sống trên một đồng bằng màu mỡ, kinh tế phát triển Họ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây dựng tấp nập, cơm áo đầy đủ, sung túc khiến họ đắm chìm trong sắc dục và những mong muốn vô độ. Thiên Chúa đã nhìn thấy tâm hồn tội lỗi của họ chứa đầy trong đầu họ là những tư niệm tà ác bạo ngược xấu xa phóng túng hành vi dâm đảng không tự kiềm chế bản thân tội lỗi chồng chất của người dân nơi đây khiến thiên chúa nổi cơn thịnh nộ giáng xuống tai ương trừng phạt Thiên Chúa từ bi đã đồng ý khẩn cụ của Abraham. Nếu trong thành Sodom có 10 người công chính, Ngài sẽ không hủy diệt nơi này. Nhưng ngoại trừ lót ra, thành Sodom không còn người công chính nữa. Cho dù là sứ giả của thần cũng trở thành đối tượng mà người Sodom muốn hãm hại. Lót từng là người khôn ngoan trong thành, ông dùng lời khuyên để hòa giải những tranh chấp của người dân nhưng dân thành Sodom không biết ơn lại còn không kiên nể gì mà xâm phạm ông cuối cùng chúa đã giáng tội xuống thành phố bại hoại này nhân loại hiện nay đang đi trên vết xe đổ của Sodom một số người cho rằng dù Sodom tội lỗi thế nào thì ít ra cũng phải có người tốt nên chăng không phải tất cả đều bị hủy diệt chứ khi mọi người hỏi câu này trên thực tế là cũng đang bao biện cho bản thân họ đều cho rằng mình tốt hơn những người khác tôi không trộm cắp cướp giật làm tổn thương người khác tôi chẳng qua dựa vào nỗ lực của mình làm giàu tận hưởng cuộc sống của mình có gì là tội lỗi chứ đối với những tín đồ cơ đốc giáo Sodom bị đốt thành tro chính là lời cảnh tỉnh cho những người bất tín với thần. Sự hủy diệt của Sodom không chỉ bởi dâm loạn, đạo đức bại hoại mà do con người đã không còn tinh thần nữa họ bán bổ khinh nhờn thần tham luyến trong tội ác vô sĩ họ không còn lòng trắc ẩn cậy mạnh hiếp yếu những người dân thành Sodom tự cho mình là đúng không nghe lời khuyên săn họ đã từ chối ơn huệ cuối cùng của Thiên Chúa sự hủy diệt của Sodom cũng là lời cảnh tỉnh cho đời sau con người rời xa thần sẽ mất đi tiêu chuẩn làm người phán đoán thiện ác thị phi khi con người không còn những chuẩn tắc đạo đức để ước thúc hành vi không điều ác nào không dám làm thì chỉ một sớm một chiều có thể bị đào thải khi cả một quốc gia kinh nhận bán bổ thần phật đã vượt xa sodom năm xưa thần sao có thể bỏ qua khi việc có tín ngưỡng trở thành trò cười bị chế giễu bị coi là mê tín trong khi những điều thấp kém loạn luân dâm đảng lại trở thành trào lưu của xã hội thì thế giới còn cách thành Sodom năm xưa bao xa khi bức không tràn lan những người chính nghĩa lên tiếng thì bị bắt bớ đàn áp bịt miệng đại đa số người ta im lặng lo thân dung túng cho cái ác người như vậy cách phán xét cuối cùng còn bao xa Chúa Giêsu đã từng để lại tiên tri cho môn đồ của mình ta minh xác nói cho các con vào ngày phán xét, Sodom và Gomorrah so với quốc gia kia còn nhẹ hơn rất nhiều. Bạn hãy nhớ lại chi tiết vợ của Lot. Bà đã vi phạm lời nhắc nhở, đừng quay đầu lại. Có thể bà không tin lời nói của đặc sứ, hãy luyến tiếc tài sản hoặc lo lắng về cuộc sống mới. Cuối cùng cũng bị hủy diệt cùng với thành phố kia. Có người nói tôi chỉ tin bản thân mình, phủ định những điều chưa thấy hoặc chưa được khoa học xác minh rõ ràng nhưng nếu ngày phán xét đến bản thân có thể cứu mình khỏi nguy nạn không thực ra khi đại nạn sắp đến đều có cảnh báo chỉ là chúng ta có nhận ra hay không mà thôi bạn cũng có thể thấy cuộc sống của chúng ta ngày nay đã đạt đến mức độ phong phú chưa từng có nhiều người tận hưởng theo đuổi tình cảm đắm chìm trong khoái lạc có rất nhiều lối sống sai lầm lại trở nên phổ biến thậm chí đảo lộn quan niệm của con người như tình một đêm, ngoại tình giải phóng tình dục. Vậy thế giới này còn cách ngày phán xét bao xa? Phải chăng nhân loại ngày nay đang phạm lại chính những sai lầm mà người dân Sodom quá khứ đã phạm phải? Chắc hẳn các bạn nơi đây còn nhớ đến video biên niên sự Atlantis trước đây được Duyên Vạn Cổ đăng tải xét về hình thái xã hội, đạo đức thế nhân cho đến tiêu chuẩn niềm tin vào tín ngưỡng chân chính có gì khác biệt với xã hội chúng ta ngày nay bạn có nghĩ rằng rồi nhân loại cứ đà suy bại như vậy không sớm thì muộn cũng sẽ gánh lấy hậu quả diệt vong không khác gì atlantis và sodom phải chăng đã đến lúc chúng ta nên thức tỉnh và quay đầu đừng chân chừ và chờ đợi người khác số phận của bạn nằm trong chính cách mà bạn sống và quyết định hoàn toàn nằm trong tay của bạn hãy trân quý cơ hội đó